later. cách ly là có gì ăn đó chứ đâu có đâu mà đồ đâu mà nấu giờ giãn cách xã hội nó không có gửi ai mua được Chỉ như là hỏi hỏi, là đủ quan hỏi thay đổi, tính không? Có tính đổi quá rồi Chúng ta có thể không nữa Thank you.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 khỏi quá nhỏ này cái này có chút nào Xin chú là một à, hai cái da là nó Rồi chú đi cái đâu, ăn đi 啊，那肯定好。 không bị quậy mình tập cho mình nhậu luôn tạm biệt các bạn nhé ăn con này giờ mình đi ngủ rồi đây sáng nay năm giờ sáng gì làm dưới là tất cả này là đặt cái gì quất đi là đặt rồi lấy ông này là đi tôi sẽ ăn được tôi không phải dùng hai đồng rưỡi chén hai đồng rưỡi chén